Trong buổi lễ khai trường Ngọc Viễn Đông Online hôm nay, nhà trường vui mừng chào đón ca sĩ Hồ Việt Trung, cha đỡ đầu của hai học sinh Quốc Linh và Quỳnh Nhi, quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 3. Đề nghị chúng ta cùng trong một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt hơn nữa để ờ, chào đón tiết mục đầu tiên của Quốc Linh và Quỳnh Nhi với bài hát mang tên Tuổi học trò. Xin mời quý vị thưởng thức. vẫn sốt bên tai nhưng lòng không hề yêu ai xuân xin ước hè tình ơi tuổi thơ đi qua rồi bạn bè người một nơi xa xôi cách trở phương trời thương nhau vẫn ngủ đôi lời người nhưng mong bên nhau gọi tên người sẽ xưa mãi trường thân bên và bao niềm tâm Maria. bên nhau gọi tên vui say sưa mãi trường thân bên và bao niềm tâm tư khó khăn bây giờ kỷ niệm chôn vào đời tương lai giữa chốn xa Lord.